trên nhân thần đại là thiên tử xin chào người dân của ta à, nhớ ủng hộ kênh đinh gia thần đại lễ thiên tử nha nay đinh gia thần đại lễ thiên tử quay đầu lết rằng đinh gia thần đại lễ thiên tử nhật ký giấc mơ phần 65 nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh gia thần đại lễ thiên tử nha từ giờ như sao tin giác thọ lại lại thiên tử nghe nhớ ông khẩu kinh trọng nghe nếu như như thần nó tên cũng như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận nửa bạn đợi cho ngài thiên tử nhận nửa ba nốt chết đừng nói như thần nó tương cũng không muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tin nhân thần lại thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận nửa bạn mang tên thiên tử nha số trời là thiên tử nha đừng đổi tên nha tôi đây thiên tử ngân ngàn không tin nhớ like chia sẻ ông hội đến nhân hội lại đây thiên tử nha phần 65 Nhật ờ, giấc mơ 191 Đinh gia phần đại lệ thiên tử nằm mơ thấy ở ờ, bà nội đinh văn hòn đại lợi thiên tử mơ thấy uh, ờ, mơ mơ thấy uh, ờ, độ cái uh, nón um, mình coi thì không có nón nhưng mà, mình cảm nhận như nó giống cái nón mình không uh, có ờ, đợi nói ờ, xạo đâu có thật người âm còn nói cho mình biết ở trong tay của mình có năm uh, đồ dùng một cái nón hai cây súng có đạn ba áo giáp áo bảo vệ đạn xuyên qua không được à, 4 à, cây cung à, chào các bạn chào người ngoài hành tinh chào người du hành thời gian hết lại Thái Đinh gia Thọ Lại Lê Thiên Tử có nói hay không? Nhớ like, chia sẻ ủng hộ Đinh gia Thọ Lại Lê Thiên Tử hen. Ai là fan một của Đinh gia Thọ Lại Lê Thiên Tử nhớ bình luận nổ lít này hen. Nhớ like rồi chia sẻ lên đăng ký kênh ủng hộ Đinh gia Thọ Lại Lê Thiên Tử sớm nhận lúc cả hen. Cảm ơn YouTube đã cho tôi nổi tiếng. Cảm ơn Facebook đã cho tôi nổi tiếng. Cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của Linh Nhã Thuận lại đây thiên tử. Cảm ơn nhiều. Linh Gia Thần Đại Lệ Thiên Tử không biết nói gì hết Mong các bạn thông cảm cho Linh Gia Thần Đại Lệ Thiên Tử Vì ờ, nguồn vui mừng quá cho nên nói không ra rồi nhớ ủng hộ đinh gia thọ lại lê thiên tấn nghe ai là hai mẫu của ninh gia thọ lại lê thiên tấn xin lỗi bình luận rất này hiền lúc Lucifer bởi xe thân chính là ta, tôi mà Không kiến là ta, Gia Cát Lượng chính là ta, lúc không kiến là ta, lúc Sư Mã kiến là ta, Giang Lâm kiến là ta, Triển Đa Sa Như kiến là ta, Đinh Giới Thọ lại là thiên tử, thiên tử vườn tới thượng đây, ta lớn nhất con ngọc hoàng thường nói cho lù hoàng, nhớ lai chứ sợ mộ đến Giới Thọ lại là thiên tử hiền, từ giờ về sau đến Giới Thọ lại là thiên tử hiền, ai là phê mộ có đến Giới Thọ lại thì thiên tử sẽ nợ bình luận đó thì hiền mọi người thấy tin cho thọ lại là thiên đội con nói hay không nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh ở giúp tin với thọ lại là thiên đội sớm nhận ông quả nghe thôi hẹn gặp sau mình gặp người dân của lần sau nhớ like chia sẻ ủng hộ đinh với thọ lại là thiên đội nghe